vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn à, sử dụng mình là Bikit 2 bây giờ mình sẽ um, hướng dẫn các bạn à, sử dụng Bikit 3 trên tay mình là Bikit 3 thì uh, cái uh, Bikit 3 này nó có điểm mạnh hơn là cái tốc độ nạp của nó cao có thể lên tới uh, ờ, 12 megabit trên một giây đây của sản phẩm này thì gồm một cái ờ, kit này một dây kết nối USB này dây để ờ, kết nối với lại mạch của các bạn đấy và một đĩa đĩa này bên trong đĩa này đã có phần mềm và các cái file hướng dẫn của nhà sản xuất rồi thì um, cái loại Digitman này nó có các cái uh, led trạng thái này báo led báo nguồn này led báo active này và led báo trạng thái và cái nút nhấn này sẽ có tác dụng là khi mà mình chọn được cái chế độ uh, chế độ nạp bằng uh, nút nhấn đây thì là mình chỉ cần ấn vào đây mà không không thực hiện trên cái phần mềm kia đầu tiên là kết nối này thì ở cái phía mũi tên này à, VPP đây VPP mình vẫn sử dụng cái ờ, con chip này và cái mạch này cái ờ, đế nạp đa năng này các bạn cắm vào như nào kết nối ờ, dây USB cắm vào máy tính led báo này ở trên máy tính này các bạn cũng à, tải các bạn có thể sử dụng ờ, cái đĩa DVD kia để lấy cái phần mềm ra hoặc là trên mạng lên mạng tải về thì ở đây mình tải trên mạng về các bạn nhấn setup này sau khi giải nén nhấn setup và cài đặt bình thường sau khi cài đặt đây đây là giao diện phần mềm này thì giao diện nó không giống cái um, giao diện của Bikit 2 đây cũng tự uh, check ra cái loại video khiển này thì ở uh, ờ, điểm đặc biệt là cái loại Bikit 3 này các bạn có thể nạp uh, download cái um, chương trình tức là cái firmware nâng cấp cho cái kit này trực tiếp bằng cái phần mềm này đây các bạn có thể nhấn vào download big kit này đây và chọn cái file uh, chọn cái file uh, ờ, hết để nâng cấp đó. cái file firmware đây đó thì cái này để tránh để sử dụng trong, trong cái trường hợp là mà cái big kit 3 này nó bị uh, mất firmware nó bị uh, mất firmware này. rồi ở đây mình đã làm rồi đầu tiên thì các bạn cũng làm giống như wiki 2 tức là check condition để chắc chắn một lần nữa là cái loại bit kia mình đang sử dụng này yeah, xóa này loại file hết rồi Đó, ngoài này đang làm xong successful cái wikipad này có cái ờ, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là ờ, sử dụng cái nút nhấn này nhá thì đầu tiên là vào program này chọn Y on picket button đây. Đấy. thì ờ, khi đấy thì mình sẽ không phải sử dụng không thao tiếp thao tác trực tiếp trên cái phần mềm này nữa đấy. chỉ cần nhấn cái nút đây đó ở trên phần mềm cũng hiển thị cái trạng thái nạp thành công không Đây. thì ờ, cái này hỗ trợ các bạn nạp nhiều chip ừ, liên, liên tục đấy thay ra xong rồi chỉ cần ấn ra phát nạp luôn không cần phải ờ, sử dụng trên máy tính nữa đó rất là nhanh thì ờ, các cái phần mềm à, mình sẽ để dưới phần mô tả tức là cái link mình sẽ để phần mô tả ừ. thì video của nhóm đến đây là kết thúc à, nếu các bạn có vấn đề gì về à, cách nạp của Bikit 2 và Bikit 3 à, các cái lỗi thường gặp của hai cái loại của hai cái mạch nạp này thì hãy liên hệ với nhóm nhóm sẽ giúp đỡ và giải quyết khó khăn này rồi cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm